Xin chào các bạn Để tiếp nối các bài tập phía trước Hôm nay chúng ta sẽ tập theo tư thế à, rắn hổ mang Về lợi ích của tư thế này Tư thế rắn hổ mang giúp xoa bóp và kéo giãn Cơ bề mặt nằm sâu bên trong của lưng Làm dẻo dai cuộc sống Giúp giảm đau lưng, gù lưng Và còn nhiều lợi ích khác nữa mà tôi sẽ ghi lại ở phần mô tả phía dưới video để tăng thời gian để thực hành thì tôi sẽ bắt đầu bằng tư thế tấm ván để tiếp nối các động tác thành chuỗi à, tư thế 8 điểm chậm sàn bắt đầu từ tư thế 8 điểm chậm sàn này đang tấm ván xuống 8 điểm chậm sàn khi đang ở tư thế 8 điểm chậm sàn chúng ta hạ bàn chân xuống rồi dùng hai bàn tay và đầu gối này đẩy người trườn lên phía trước giống như con rắn ấy rồi mở vai ưỡn ngực ngửa cổ khuỵu tay rồi mọi người nhìn rõ chưa để tôi thực hành lại nhé đang ở trong tư thế tám điểm chậm sàn hạ bàn chân xuống hai tay và đầu gối đẩy người trườn lên phía trước như con rắn nâng người lên mở vai ưỡn ngực ngửa cổ quỵ tay rồi chúng ta có thể giữ tư thế này một lát Ờ, khi trả thế chúng ta có thể tì luôn hai đầu gối này đẩy người ngồi dần ngược lại tư thế em bé hoặc là chúng ta có thể tập tiếp theo các động tác phía sau rồi những cách thực hiện ngắn gọn nếu mọi người vẫn chưa thực hiện được có thể comment bên dưới và tôi sẽ ờ, giải thích rõ ràng hơn Hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để tham để xem được thêm nhiều video nữa. Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị.